Hello các bạn Hồi nãy mình cũng mới làm một video để hướng dẫn các bạn giới thiệu về công việc trợ lý online rồi Nhưng mà mình thấy video đó mình nói hơi lan man cũng như là có một số phút nó bị dừng và nó bị lan á Do video cái máy mình nó nó bị ảnh hưởng, nó bị lỡ một chút Vì thế nên mình mới làm lại video này Và mình nói một cách rõ ràng, một cách gọi là có một cái ờ, logic, có một cái ờ, gọi là có một cái và ờ, plan rõ ràng cụ thể Các bạn làm công việc trợ lý online với mình, các bạn sẽ làm ba công việc thứ nhất bán hàng cho mình giống như làm, làm quảng cáo bán hàng online vậy đó thì các bạn bán cái gì đó là những sản phẩm số hiện nay bên mình có rất là nhiều dự kinh doanh ví dụ ờ, khóa học uh, tiếng Anh của thị trường Việt Nam hay là khóa học về tư duy của Edu Network Global hay là các sản phẩm về hosting sắp tới thì có một số mình sẽ liên kết với một số sàn thương mại điện tử về nông sản hoặc là một số sàn thương mại điện tử về hàng tiêu dùng thì lúc đó chúng ta sẽ triển khai triển khai thêm các dự án đó nữa nhưng mà trước mắt sẽ có ba sản phẩm là khóa học của phụ trợ Việt Nam Endonesia Global và Hot Tinh thì khóa học các bạn sẽ nhận được được là à, đối với khóa học á, thì các bạn sẽ nhận được 50 phần trăm mà mình nhận và hot tin thì các bạn sẽ nhận được 20 phần trăm giá trị hot tin tầm uh, hot tin 39 40 đô thì các bạn sẽ nhận được khoảng 8 đô thì uh, công việc của các bạn nói chung là, là đầu tiên là công việc chính công việc công công việc uh, tổng quát đăng bài comment inbox mình đã nói với các bạn rồi đó thì cơ bản thì các bạn chỉ làm ba công việc này các bạn đăng cái mẫu content có sẵn mình sẽ viết hết tất cả những cái mẫu content sẽ sưu tầm và viết những cái mẫu nó hay nhất thì các bạn đăng để tăng lượng tương tác tăng cái lượt khách hàng quan tâm rồi sau khi họ quan tâm họ comment hoặc là có thể có nhiều người họ muốn nhanh tìm hiểu cái cơ hội nhanh tìm hiểu cái công việc nhanh mua hàng họ sẽ chủ động inbox được các bạn các bạn thường xuyên kiểm tra tin nhắn chờ và các bạn chuyển họ qua mình thì uh, các bạn sẽ làm ba công việc đăng bài comment và inbox khi có khách hàng quan tâm hoặc các bạn inbox của cô các bạn thì các bạn kêu họ chị liên hệ với mình hoặc tạo group và thêm mình vô đó rồi mình sẽ tư vấn tất cả tất cả tật về sản phẩm rồi, rồi quy trình làm việc của chốt sale hướng dẫn đào tạo họ coi sao các bạn chỉ việc nhận của hồng thôi một công việc rất là đơn giản đúng không nào tiếp theo đó là tuyển thành viên cho hệ thống của mình hiện nay mình muốn xây dựng một cái hệ thống mới đó là hệ thống là hồng thì các bạn tuyển thành viên thì cơ bản thì hệ thống mình chạy bốn dáng cơ bốn dáng là Thambodo Thambet Thambodo Thambet quá nổi tiếng rồi chắc ai cũng biết rồi đúng không tiếp theo đó là VNDC Corbis thì hai kèo này nó cũng khá mới à, nó mới cũng không mới nó cũ không cũ nó cũng chung chung thôi cơ bản thì các bạn chỉ đăng bài của mình lên tuyển thành viên đăng bài đăng bài tuyển dụng của mình ai comment các bạn cho là comment inbox họ tạo group xong rồi cứ thêm mình vô rồi mình sẽ tự làm việc với họ mình sẽ tự đào tạo tự tư vấn cho họ tất tần tật mọi thứ các bạn không cần quan tâm chỉ đơn giản như vậy và bạn sẽ được quyền lợi gì tôi không hơi, hơi tôi tiện ghét ông hả không mình sẽ trả các bạn 25 phần trăm mà số tiền mình kiếm được từ họ ví dụ những thành viên đó uh, họ tham gia tâm video tham bách mà họ chưa tham gia VNDC hoặc có biết thì nếu mà ví dụ như đơn giản nhất đi dự án VNDC bạn tiện ghép cho mình dự án VNDC hoặc là các bạn tự tuyển cho mình thì tùy thì bây giờ mình nói cái cái cái cái cái công việc thứ hai trước đó là bạn bạn tuyển cho mình thì mình sẽ trả cho bạn 25 số tiền mình kiếm được từ họ ví dụ họ kiếm được cho mình không 25 là khởi điểm nhưng mà nếu bạn nào đem về cái số lượng rất lớn cho mình á thì mình có thể offer lên mức 40 thì ví dụ họ thì giờ ở mức 25 ví dụ họ đem gì họ họ ghét cho mình một số dán nào đó thì mình sẽ nói gửi hết các bạn và tại vì bên mình nhiều dán lắm nếu dự án nào rút được liền thì mình sẽ mình sẽ rút cho rút rút liền để để để, để, để, để um, chia ra cho bạn còn nếu dự án nào vài tháng nữa rút lên sàn hoặc là tới tới khi nào đó khoảng một hai tháng năm sáu tháng gì nữa thì khi đó rút mình sẽ chia ra cho các bạn thì ví dụ họ đem về cho mình 100 nghìn mình sẽ trả cho hai bạn 25 nghìn còn nếu cái số lượng các bạn đem về cho một tháng của mình à, ví dụ như lớn hơn 50 hoặc là 40 40 40 người thì mình sẽ trả các bạn 40 phần trăm là 40 ngàn một người thì các bạn là như vậy thì hiện nay tham mưu tham bớt thì nó hơi đại trà hơi nhiều của BDC biết là những kèo mà nhận cổ tức miễn phí như là GT, Exxon Lucky à, vân vân những dự án khác thì uh, nó khá mới và ít người làm tại những dáng trước á nó bị nó bị Tamodo làm luôn mà hiện nay mình thấy thị trường làm Tamodo rất là nhiều người người làm Tamodo nhà nhà làm Tamodo mình thấy nên các bạn có thể giống như là hồi hồi sáng hoặc hôm hôm qua hôm kia đó mình gọi là à, chơi đồ dây với thịt chó dùng cần câu cá để câu tôm gì đó <laughs> thì mình đăng bài tuyển thêm đô và sau đó mình giới thiệu giáo PPC các bạn có thể làm tương tự như vậy tiếp theo đó là các bạn có thể tự tuyển ghép cho mình để các bạn làm những dáng trên những dáng mình vừa nói hồi nãy đó Tamodo, Thumbus, VNC, Cobit hoặc là các dự án khác nữa thì công việc giới lai của mình là chủ yếu hai công việc bán hàng và tuyển thành viên thôi bán hàng và tuyển dụng giống như hai cái khâu quan trọng nhất trong một công ty trong bất hiện nay trên trên thế giới ở bất kỳ công ty nào đều có hai cái khâu mà bất kỳ bất dịch dù cái dù cái công ty đó hoạt hoạt động ở cái loại hình là sản phẩm hay là dịch vụ gì đều có hai câu này à, sự nhiều lúc mình cũng xây dựng một doanh nghiệp trên internet thôi bây giờ mình đang đang thực sự là xây dựng đó là bán hàng và tuyển dụng dù là bạn là dịch vụ dịch vụ thì có, có những người gọi là cái những người chăm sóc khách hàng những người những người làm dịch vụ đó thì gọi là bán hàng đó còn các bạn là sản phẩm thì cũng có người đi đi đi bán hàng đi đi bán đi làm sale đó. còn à, tuyển dụng thì hầu như đó là mình nghĩ là một cái khâu khá quan trọng bởi vì không lấy tuyển dụng lấy ra đâu nhân sự để làm việc theo như là đây, đây mình mình ánh xạ mình mình mình quy chiếu nó ra một cái hệ rất lớn rồi đó là những cái công ty những cái tập đoàn lớn ở ngoài đó là họ đều có hai khâu bán hàng và tuyển dụng còn ở đây thì các bạn cũng bán hàng và tuyển dụng cho mình chúng ta cộng tác win win bình thường á nếu bạn làm nếu bạn tham gia những án này bạn phải đầu tư hàng trăm nghìn hàng triệu các bạn phải kiếm được tiền các bạn mới mới, mới có thể bắt đầu được đăng bài và được chia sẻ về những dự này còn ở đây không cần các bạn chỉ cần hợp tác với mình và đăng bài và chúng ta chia qua hồng chúng ta hợp tác win win còn các bạn có thể làm nhân dáng riêng chơi thì các bạn tôi tương ghét rồi thì mình sẽ hỗ trợ đào tạo thêm cho các bạn nếu các bạn chưa chưa tham gia dáng nào đó thì các bạn có thể gia nhập vào hệ thống của mình luôn cơ bản cái công việc nó là đơn giản như vậy mình chốt lại công việc chế lên like là ba công việc đó là bán hàng tuyển dụng và làm cái dáng riêng của các bạn cái này là tùy các bạn cơ bản hàng mình cả hai việc trên là bán hàng và tuyển dụng thôi tạm biệt mọi người hẹn gặp lại các bạn ở đỉnh thành công cùng hệ thống lạc hồng hoặc là chúng chúng ta sẽ trở thành những người đối tác tin cậy và làm việc tốt với nhau để cùng nhau kiếm tiền tạm biệt các bạn